天，我睡醒看到我的身边没有你，在我的右边是你曾经喜欢的玩具。 Mình người sai kìa Hả? Đâu sợ người yêu mày ghen à? mấy buổi này làm gì còn vợ vợ chồng nữa Cái con này nhìn thấy sai là tốn lên Hả? Ừ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 Các bạn muốn leo Trắng vai sạch cầu vui lên các bạn ơi Sắp em video clip rồi đấy Like nào Còn phải đi ngủ One, two, three I'm Vietnamese ha, ha.